tại à, mô hình à, trang trại của nhà bạn Nguyễn Duy Long ở thôn Nàng Soi, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với tổng diện tích là trên 10 ha và với à, các giống cây ăn quả đấy như xoài cát chu, xoài thái, xoài úc, xoài mộc châu, vân vân và còn có cả những uh, vùng cam vinh và cam sành cũng như là có những ờ, khu là để trồng bưởi xoay ờ, hà rồi ở đây thì có trồng rất nhiều những loại cây ví dụ như là nho thân gỗ nho thân gỗ rồi vú sữa vú sữa hoàng kim hồng sô cô la vân vân vân vân chanh ngón tay vân vân và ngày hôm nay thì à, công ty ờ, silicon Phát phối kết hợp với Nguyễn Duy Long để làm một cái video hướng dẫn bà con làm bông hay còn gọi là làm hoa cho xoài trái vụ và xoài này sẽ được thu vào dịp Tết hoặc rằm tháng riêng và sau đây thì à, mình đến à, sau đây mình sẽ gặp à, chủ vườn là Nguyễn Duy Long à, vâng à, tại sao bạn này lấy ra một cái ý tưởng là làm xoài trái vụ ạ vâng bởi vì là em thấy vào dịp cái, cái uh, Tết ấy thì uh, ngoài Bắc mình muốn thắp hương hoa quả rồi ông bà thì có cái trái xoài màu xanh mà phải nhập thì phải từ miền Nam trở ra mà cái khí hậu ngoài Bắc này thì ờ, có những quan niệm là không nằm ờ, được trái trái vụ thì mình em mới test thử à, vâng. à. test thử năm ngoái thì nó thành công mà nó cho thu nhập là 7 ờ, tấn rưỡi đấy là ăn uống thoải mái khách đến <laughs> phải ăn vô tư đấy vâng. bán là được 7 tấn rưỡi mà giá cả thì nó cũng được giá được giá bao nhiêu nó sấp xỉ 20 nghìn cứ 17 18 à. Vâng. thế thì cũng được khá tiền đấy chứ vâng đấy thì vâng. nó cũng là cái cái cái mình test thôi Thế vâng. năm nay em quyết định em làm là uh, một năm thứ hai bởi vì em mới mua vườn đến thời điểm này được 19 tháng. À. Và vâng. mà cây cối thì lúc em mua thì cây cối nó không được uh, khỏe mạnh mà nó hầu như là bị sâu rồi vàng lá thối rễ cả một cái vườn gọi là cái khu vườn vàng ừ. khi mà mọi người đến thăm ấy thì là gần như là ai bảo cưa hết <laughs> vâng. cưa hết hết vâng thì sau khi thì là em em em quyết định ngồi suy nghĩ thì quyết định bảo phải tái tạo lại đất vì cái đất này người ta đã trồng sắn rất là nhiều vụ là là để cải tạo đất và cải tạo cây chứ không trồng lại nếu trồng lại thì mất rất nhiều thời gian Đúng rồi. thì cái công mình cải tạo lại thì nó sẽ mang lại hiệu quả là cho thu nhập ngay à. và thế thì em đã cái việc đầu tiên thì em làm là thứ nhất là mình đưa cái phân uh, silic tân phát vào à. và mình đưa đúng cái tỷ lệ hướng dẫn của công ty và cho tình hình thực tế ở vườn và tình hình thực tế ở cây sau đó em đi phân hữu cơ à. và các cái loại uh, phân bón một số các loại phân bón lá trung vi lượng khác nhưng mà cái gốc của nó vẫn là sau khi mà mình giải vào phun phân silic thì thấy cây và rễ nó phát triển nó thay đổi và độ tơi xốp của đất nó đã ra và khi mình dùng cả kết hợp vào cả dùng phân hữu cơ thì run tức là đất nó được cải tạo trở lại thì cái, cái run, run cái mùn run nó đùn lên được chừng này à. mình đi vào nó lún hết cái đất luôn trời khô như thế này mình lên đấy cái mùn run khô đấy tí nữa anh chị lên quay thì nó dày như này trước đây thì cuốc mãi không được con run vì là công nhân của em làm thì nó thích câu cá à. nhưng bây giờ thì cuốc động có run à. như <laughs> là vâng và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với một chương trình vâng. là hướng dẫn phun phân silic và um, kết hợp với một số um, thuốc để kích thích nằm bông ờ, cho xoài cá ở miền bắc là tôi hướng dẫn cái quy trình xử lý ờ, xoài trái vụ các bước như sau cái đầu tiên đấy thì các bạn dùng cái phân silic gói 5 kg như vườn xoài nhà tôi cây nó là uh, trên dưới 15 tuổi thì tôi bón mỗi gốc là 2,5 kg giải theo tán cách gốc là 6 70 phân sau đó các bạn dùng cái gói phân silic loại nhỏ này loại 300 g này mình hòa tan mình hòa tan và mình phun lên tán phun như tưới thật đậm để cho nó thấm cái này thấm cái phân silic này vì cái phân silic dạng viên này nó tan chậm thì sau khi nó có độ ẩm nó sẽ tự tan và trong vòng khoảng 20 đến 25 ngày thì sau 20 25 ngày bắt đầu mình đi vào quy trình đây mình phun hòa cái này rồi nhá mình tưới đậm một, ba cái túi này là một vâng. phi một phi hai 200 lít. vâng thì là một phi 200 lít và mình kết hợp kết hợp với ờ, khi mình bước, làm xong cái bước đó thì mình phun cái này và mình kết hợp với uh, cái cái phân uh, cái cái cái để làm phân hóa mầm hoa là mình dùng cái uh, phân 10 60 10. Ví dụ như tôi là dùng của Israel. Ừ. Vâng, sau đó phun hai lần. Sau đó lại dùng tiếp N MKB lại phun kèm với cái phân silic gói này. Và mình phun cái MKB cũng của Israel. Bây giờ quy trình nhà tôi bây giờ nó lên cựa gà thì là qua bốn quy trình. Ừ. và lần này tôi lại dùng cái để để lôi bọt hoa ra đọt hoa ra cái ờ, multica tỷ lệ là 13046 này để cho ra hoa ra à. và kết hợp với phân silic này kết hợp phân vâng phân để tránh sâu bệnh thì mình dùng cái phân sinh học bởi vì mình đi theo hướng hữu cơ vâng. thì mình dùng cái phân sinh học dạng mát như này 50 sg này để phun hợp, kèm kết để hợp kết hợp để phòng trừ sâu bệnh à. còn sau khi mà nó đã ra hoa rồi thì mình không phun nữa thì mình sẽ dùng các cái dòng để phòng trừ lấm, phòng trừ bọ trĩ, thán thư thì mình dùng cái cái hoạt chất ờ, Mycoz và Bataxi kết hợp với thuốc trừ sâu này ba loại này mình phun để mà giữ cái bọ trĩ và tôi đã làm đúng quy trình này từ năm ngoái và rất thành công. Thế năm nay thì là tôi cũng lại tiếp tục làm thứ hai và chu kỳ này là chu kỳ mỗi chu kỳ là tôi phun làm hai lần cái chu kỳ kéo đọt này tôi dùng cái cái cái KO3 này 13046 này tức là tỷ lệ đạm là 13% và kali nhiều dạ. để cho nó hạn chế và nó bật trồi hoa ra và hiện tại trên của tôi tí nữa lên các bạn xem là nó đã ra cựa gà rất là to và mập và một số cái nó đã ra sớm đấy bây giờ tôi hướng dẫn cách pha trước tự nhiên các bạn pha cái phân silic ba gói bạn cho vào một và vâng, ở đây chúng tôi đã chuẩn bị là ba ba cái xô nước, xô nước trắng nhé các bạn à. nhé ba số nước trắng để mình ờ, pha ba loại khác nhau ba loại khác nhau sau đó mình đấu pha xong rồi thì mình đấu à, rồi. rồi. đó mình cứ đổ vào đây cái này nó sẽ tự tan và mình riêng cái thằng phân silic này là mình phải uh, đổ nước ờ, khoáng lên 3 4 lần vì nó có cái đáng cọng cái cọng cái cái cặn của cái nó cặn ở của dưới nó. ấy vâng. thì các bạn đổ vào gốc cây nó rất là tốt đấy mình khoáng lên ba gói này cho một phi nhưng mình pha ra xô này mình phi nước thì tôi đã để ở bể kia rồi đây là phân silic mình pha trước bây giờ bạn pha tiếp sau, sau bây giờ là mình đến cái thuốc trừ sâu sinh học này cái này thuốc trừ sâu sinh học của nhật việt tức là của nhật bản cái này ờ, cái thuốc ờ, thuốc trừ sâu sinh học này mục đích nào nó để trừ để đề phòng những cái sâu như là uh, uh, bọ xít mũi này uh, bọ xít mũi này sâu uh, các loại sâu mà nó chích hút lá để à. vâng hạn chế hạn, hạn chế cái sâu bệnh tức là mình phun phòng thôi còn khi ra hoa mình bắt đầu mới dùng các cái khác à. vâng đây là tôi hướng dẫn quy trình thì tôi trước hết tôi cái silic này nó phải có độ thời gian ngấm thì tôi pha trước và tôi đến thuốc sâu thuốc sâu thì quy trình lúc mình đấu vào bể còn đây là mình dùng cái Montica mà tôi đã nguyên liệu nhập khẩu của từ Israel cái loại này nó ra hoa rất là tốt à. Nhưng mà nếu như mà chỉ có cái này thôi để kích bông ra hoa mà không có sinic thì liệu cái ờ, xoài nào nó, kích bông có tốt không? Ờ, nó vẫn ra hoa thế nhưng mà cái hoa của nó sẽ được yếu Đấy. và khi nó bập chồi rồi thì mình phải bổ sung tiếp tục mình bổ sung uh, bo và canxi à. thì lúc đó này thì, thì ờ, tôi sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn các bạn vâng còn bây giờ là mình đang xử lý để cho nó bật mầm hoa ra bạn đang nói là nếu vâng. như mà chỉ có mỗi cái um... có cái phân silic này vào ấy, thì nó vâng. giúp cái bật chùi hoa uh, nhanh hơn đảm bảo đồng đều hơn đồng hỗ trợ hơn, đồng loạt hơn mà vâng. cái cái cái cái hoa của nó khỏe nó to cuống nó to nó khỏe mà bông nó to vâng. nó nó dễ đậu trái À. tỷ lệ đậu trái nó cao tỷ lệ đậu trái nó sẽ là đồng loạt à. và sau thời gian nữa thì để các bạn xem thì nó sẽ <laughs> đậu trái như thế nào thì dạ, ờ, đến các lúc bạn là, nhiều quả thì liệu tôi lại làm một cái video khác để hướng dẫn các bạn cái quy trình để mình làm bởi vì là tôi ờ, thiết nghĩ là nếu mình làm được thành công như thế này ấy, thì là ờ, sẽ đi làm một cái hướng đi mới thay đổi cái quan niệm ở ngoài Bắc vì ngoài Bắc chúng tôi là có cái thời tiết là có bốn vụ nó đặc biệt là có mùa đông rất là là là là khắc nghiệt thế nhưng mà mình vẫn xử lý được ra hoa như thế này thì sẽ sẽ sẽ tạo một cái giá trị mới là cho các bà con khác vâng cho cộng đồng cho cộng đồng những người vâng, trồng xoài trồng xoài đó vâng. để giúp bà con uh, để giúp người dân có xoài ăn trong trong dịp tết vâng. dịp, uh, có xoài thắp hương thắp hương và rồi ăn mình ăn sau tết, tết. Vâng. và giúp người trồng thì có một cái uh, thu nhập cao vâng. Và cái video này chúng tôi được làm theo ước nguyện của bạn à, Nguyễn Long. Vâng và vâng, bạn hy vọng là, là nếu có hiệu quả thì bà con xem và mình làm để tạo một cái thu nhập mới tiếp cho gia đình chứ. Và vâng, đây cũng là một cái hướng đi mới. Hướng đi mới nhé. Hướng đi mới để mà, mà mình làm hoàn toàn sinh học hữu cơ các bạn nhé. Mình đang hướng cả hữu cơ cả mấy chục ha của mình làm các loại cây ăn trái đều theo hữu cơ. Thì khi đổ vào bể các bạn chuẩn bị nước xong thì các bạn cho thuốc sâu vào trước. Cho thuốc sâu vào trước này. Vâng, mình đổ thuốc sâu Đấy. trước ạ. Rồi các bạn. phí thì mình tráng sẽ lại. tráng lại cho nó hết. Tráng lại cho hết. Sau đó là đến Sau đổ uh, mutica. Ờ, mình, vâng, mình đổ cái uh, kéo hoa ra. Kéo hoa hay kéo bông vào. Tỷ lệ bác các bạn cứ mua đúng cái dòng tỷ lệ là cái NP cái, cái đạm là 13% này, lân là mình hạn chế lân lúc này mình ngừng lân là lân 0% và cái kali là 46%. Bởi vì kali cái nhiều. kali nó nhiều bởi ờ, vì nó hỗ trợ cho nó cho nó cái va bông phụ da các bạn lên chọn bởi vì là có cái phụ da của Israel mà là Israel là một lần nông nghiệp phát triển tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới họ sống ở giữa sa mạc đất đai không phì nhiêu mà họ vẫn đưa một cái sản lượng mà cung cấp gần như cho cả thế giới mà Đây, sau đó giờ cuối cùng Đây là, là cái silic này. Là silic. Mình đổ mình đổ cuối cùng. Và cái này phải đổ hai pha hai ba lần nó mới hết được. Đổ xong lại tráng. Đổ cho mình lại tráng, mình khoái mình tráng 3 4 lần đi, cho nó đến cái còn cặn cuối cùng thì thôi. Bởi vì những cái cặn này silic nó khai thác từ các bỏ các bạn cũng biết rồi đấy. Thành phần silic này nó đây là đây là cái cặn đấy các bạn này. Cái cặn này mình cho thêm nước. Bây vào. giờ mình lại cho thêm nước vào mình khoáng. Nước làm loãng ra. Mình lại đổ vào ba bốn lần như vậy. Mình tráng một hai ngày rồi lại lên. Đó còn cái cặn của nó bạn đổ vào gốc cây Vâng, nó không tốt, tốt lắm chị ạ Vâng, em thấy nó tốt lắm ờ, ờ, bã này nó cải tạo đất rất là tốt bã này nó cải tạo đất tốt mà đấy con đấy mình còn cần này pha độ 3 lần đi các bạn 3 lần thì cho ba tùy các bạn thôi dạ. ba lần 4 lần 5 lần tới bạn thì nó hết là được thế là mình muốn tận dụng thôi mình tận dụng hết cái cái thành phần silic ở, có trong, này, ở trong đây ôi chết rồi Đây là cái này là dùng để phun nữa các bạn nhé Còn cái bón gốc kia thì mình đã nói lúc đầu các bạn thấy nước nó xong đi rồi thì các bạn có thể để lấy cả cái bã này bớt lại bạn đổ vào ok đấy đây đây, đây. là mình ừ. các bạn bạn, cứ đổ vào đây trước xong lại lấy thêm nước đổ đổ đổ vào mình đổ theo tán đấy các bạn không đổ trực tiếp vào gốc mình đổ theo tán như này đấy. sau đó tưới nước thường thường vào đấy sau đó là mình vâng, tưới nước lại có khi là cho vòi chữa vào đấy luôn phun vào vòi vào đấy sang đấy luôn đấy, các bạn tưới đều ra một tí là được đấy. các bạn là xong phun tưới nước vào cam của nhà bạn long à, sản xuất theo hữu cơ đấy ạ đấy các bạn xem đây rất là sai rồi cái sai mà quả rất là ngọt tí nữa chúng tôi sẽ làm một cái video quả là chín mười luôn vâng. cây này quả to quả nhỏ trông thế này thôi nhưng cây này phải vài chục cân đấy vâng. cây nhỏ này thôi mà sai lắm đấy các bạn này quả sai lúc liều nó giấu ở trong lá đấy đối với các chùm lá đấy rồi sau khi đã xong rồi thì ờ, bạn có thể là chuẩn bị ờ, làm cái, cái cho phun xoài đi vâng thế nên bây giờ tôi xin phép lổ máy rồi để chuẩn bị lên mình thực nghiệm mình cái phun xoài cái kỹ thuật phun thì tôi cũng tìm hiểu thì tôi ứng dụng vâng cứ đến chỗ đoạn nào thì bạn này hướng dẫn cho bà con hoặc là các mọi người biết cách làm cái này thì các bạn nông dân biết rồi mình phun đấm đìa trên thân lá hả? Trên, trên lá. Và, và vâng, trên thân là cành lá, trên mặt lá trên là mặt lá dưới. Và với một cái chương trình mà ba túi phân Philip cộng với à, ba cái gói à, tích à, mầm hoa vâng. và cũng như là thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế một cái số sâu bệnh sâu bệnh sâu bệnh ở trên lá vâng. thì mình sẽ phun được cho bao nhiêu cây ạ? À? Ờ, một khi tùy ờ, theo cây lớn nhỏ mình cũng không đều thì ờ, ví dụ cây to nhà mình này nó khoảng hơn chục năm rồi tán nó 15 mét đường kính 15 mét này thì một khi mình chỉ phun được khoảng hơn chục cây là hết một khi rồi à, à. mình phun đậm mà cả bên vâng. trong nữa đấy mình phun đậm như thế này thì chu bình phun cái này cũng là hai đợt để kéo đọt hoa ra thì lần một và lần hai cách nhau 7 10 ngày 7 10 ngày vâng. vậy là ngày hôm nay ngày uh, à, là mình phun chu kỳ kéo đọt hoa lần đầu tiên và mình còn 7 ngày đến 10 ngày nữa mình không một lần nữa à. Vâng. ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 16 tháng 10 năm 17 ngày 17 tháng xin lỗi các bạn nhé ngày 17 tháng 10 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày ngày bao nhiêu anh Ngày 17 ờ, âm lịch. À, âm lịch là 22. Ngày âm lịch là ngày 22 tháng 9 năm 2022. Vâng. Và trên à, vườn xoài của nhà bạn Nguyễn Duy Long với tổng số là 150 cây với tuổi đời là 10 cho đến 12 năm tuổi và trên nhiều giống xoài từ xoài cát chu cho đến xoài thái cho đến xoài uh, uh, úc xoài thái xoài úc xoài úc xoài đài loan xoài đài ừ. loan xoài mộc châu. châu vâng thì ở đây là cựa nó đã rất là, là to rồi ra rất là to tí nữa bạn dừng máy bạn cho bà con xem xem là cái cựa của nó như nào nhé đây đây ông đây, ông ơi ông chúng ông tắt máy cho con ông ơi rồi ông ông giảm áp ở đầu stand đi ông tắt máy cho con nhé đấy đó mình phun đậm như thế này à? Yêu cầu mình phun đẫm đi ạ. Đây các bạn là đây là để cho các bạn hướng dẫn cho các bạn là cách phun thôi còn sau này lại phun tiếp để mình có thể phỏng vấn vâng. ông Nguyễn Duy Long để mình biết uh, cụ thể hơn là uh, cách làm sao cho hiệu quả. là rất là đảm bảo. Ngoài Bắc người ta nói là không làm được xoài trái vụ nhưng mình vâng. đã là qua một năm mình khẳng định các bạn là làm xoài trái vụ được. Đúng rồi. Và các cây có múi đều làm được. Vâng. Kể cả cam tôi cũng test. Cam thành và cam vinh cũng ra trái vụ được và chất lượng quả cũng không có gì thay đổi so với chính hiện tại. Kỹ thuật chăm sóc như thế nào thì sau này mình làm cam trái vụ xong mình sẽ sẽ phổ biến ờ, cái quy trình làm và chất lượng trái để để cho bà con xem để mình tự tin mình làm để có làm sao mình thu hoạch được quanh năm không phải là một năm một vụ nữa đúng rồi đặc biệt là bưởi da xanh cũng làm được ạ rất tốt luôn ạ vâng và ngoài ra thì mình có thể làm thêm những cây gì nữa dạ gần như là các cây có trái có múi thì mình đều làm trái vụ được vâng và vâng, kể cả la ví dụ trên vườn nhà mình có cái la sầu riêng la sầu la sầu riêng và la dứa cộng với ổi bưởi ừ. bây giờ mình tiếp tục ra à. đến vâng vậy thì những bà con nào muốn làm uh, những cây có múi ra trái vụ la xoài bưởi trái vụ thì bà con hãy liên hệ với uh, Nguyễn Duy Long để được uh, tư vấn cụ thể các bạn nhé. Nó ra rất là đều đây là xoài Đài Loan nhé Xoài vâng. Đài Loan, xoài cát, xoài cát lộc này. Ừ rồi xoài cát chu đều có đây ạ những cái vâng. cựa gà này sau sau hai tuần nữa nó sẽ ra hoa đấy ạ đấy à. cựa mọc ra rất đều đây, đây là mình hỗ trợ để cái cựa hoa bật hoa đây đây ừ, cái này là mình kéo để kéo ra hoa đấy. Đây cái cựa gà đấy ạ. cái cựa đây này. Cái Còn cựa... cam ờ, cây có múi mình gọi là cái mắt cua nó ra. Cái cựa đây, đây các bạn nhé. Đây cái cựa gà này cựa là ra hoa. Là cái giống như cái này cái chân gà à cái móng đây, đây, cái móng cái, cái gà đấy đúng không? À, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, các bạn nhìn đây. bốn bông đấy. Đây, đây, đây, móng đấy. nhìn rõ nhé. Sau sau khi bốn chu kỳ xử lý Đây là cái cái chỗ này này, nó ra như là cái móng gà. Người ta gọi là cái cựa gà. Và cái cựa là gà này sau đó nó sẽ ra mầm hoa. Nó sẽ ra mầm hoa đấy. Nó sẽ ra mầm hoa luôn. Kéo hoa ra đồng loạt. Với với cái cựa này là ra mấy hoa này? Mỗi, mỗi một cựa là ra một bông ạ. À, bốn, cựa, ra, cựa ra bốn bông. Vâng, đây ạ. Đấy. Cựa ra rất đều. Đây. Bạn tìm những cái cựa to cựa. để bà con nhìn cho rõ cái. Đây cựa đây ạ, đấy Nó ra đồng đều lắm. Đây các bạn đây. Nó, nó ra đồng đều. Đấy ví dụ cái đấy. Đây. Đấy mấy cái cựa đang nhú đấy ạ. Đấy đang nhú. Đây đây đây là chị, chị từ từ từ từ nhé từ từ đây đây đây đây cái cựa mà nó những cái ra đây này các bạn này à, đầu ngón tay tôi này nó như là cái cái cái móng cái cựa cựa cựa của con gà nó đang nhú đây chỗ này là tay tôi sợ thấy là hai cái cựa này ba cái cựa luôn thì ba cái cựa này sau này nó sẽ ra ba cái mầm hoa vâng đây là vâng. một cái thành quả chứ thực tế chứ không phải là À đây đây, đây đây, từ từ đây, nhé. Đây đây. Cái này đang nhú đây. Đây đây đây đang nhú cái cựa này. Nó, nó ra rất đồng đấy. loạt đấy, mình đang xử đấy. lý ra đồng loạt đấy. Cái cựa này tương đối to này. À, nếu như không xử lý thì à, có thể nó thời tiết thuận thì nó ra mà thời tiết không thuận thì nó không và ra. mình chỉ sợ nhất trời mưa vâng. mưa đây. thì mình có cái thuốc rửa đây ạ à, tất đây. cả cái đầu đều ra cựa hết đây ạ chỉ chậm, chậm, chậm, chậm. Có hết đây, tất cả đây nhé bà con nhé đây. từ từ bạn bạn từ từ thì cái ta mới nhìn thấy được đấy vâng. cho chị cái lá cầm cầm chị lá lên đây đây là cựa mới nhú này đây cái cựa tay tôi đây này đây đây đây cái chỗ này các bạn nhé vâng, đây nó mới nhũ đấy, đấy nó sẽ ra hoa tức là đây. ra đồng loạt luôn đây ra đồng loạt chỗ nào luôn. cũng đầu đấy. cành nào cũng có và xin hỏi Sau bạn là long là bạn đã phun cái vân silic phối kết hợp với cái kéo mầm hoa được mấy lần rồi ạ dạ Ờ, được uh, ờ, 4 lần rồi đấy ạ. À? Vâng, được 4 lần. Lần vâng. này là lần thứ tư. Lần, này là lần thứ năm ạ. Lần này là lần thứ năm và tiếp tục vâng. thì mình sẽ phun thêm thêm một lần nữa. Một lần, lần nữa. nữa 7 à, ngày đến 10 ngày 7 nữa ngày các bạn nhé. Vâng, đây. Đấy, đây này, cái rất đều luôn. chỗ nào cũng có đấy ạ. Đấy, vâng. đây, được rồi. Đấy. đấy. Và bây giờ mình phải chiếu lên ngọn để thấy mầm. Vâng. À thấy hoa nó đã đã có một số cây ra hoa rồi. Hoa rồi. Kia, đây. Hoa kia rất là to. Đây. Trên đỉnh ngọn kìa. Vâng cái đằng này rất là nhiều cái cây kia thì bốn năm cây cái xoài thái thì ra đồng loạt cả cây và đậu trái rồi vâng đây bây giờ chúng tôi trên ngọn đấy. phải đứng từ phía này vâng cái để... đỉnh ngọn này hơi xa cái đỉnh zoom lại bà con nhìn thấy rộng. vâng thời tiết nó hơi nắng cho nên nhìn bởi vì cái thời tiết ngoài bắc mình để làm được trái vụ quả là khó khăn nhưng không không phải là không làm được ạ đúng rồi cái này cái này không nắng này mình nhìn nắng không không được đúng không ạ vâng. nắng thì nó khó thôi và đây này chị ơi đây là em ờ, vâng. giới thiệu bà con luôn đây trong quy trình mình chăm sóc từ cây có múi và đặc biệt là cây hồng xiêm xoài này giống hồng xiêm xoài này đây là mình làm cùng và mình làm cũng đồng loạt luôn thì ờ, bà con thấy là cái hồng xiêm xoài này nó ra năng suất tốt không ạ vâng không còn chỗ nào là không có quả từ trên xuống dưới phân bố đều nhỉ từ trên phân bố rất xuống. đều đây à, mình có thể ra đây là, vẫn còn đang ra tiếp tức là cái này nó ra quanh năm mà mình xử lý tốt đấy ạ nó vẫn à đang ra hoa từ từ nhá quả rồi nhưng vẫn từ từ để để để cho bà con thấy rằng tỷ lệ sai này đây mình vạch vạch lá lên hộ cái đây. gần như là đấy cả cây luôn đây bạch hậu đây nhá đây này cái chùm nhưng chỗ này thì lại còn đang ra hoa tiếp đang ra hoa tiếp và chùm ba chùm bốn đây chị sẽ quay lên đây cho bà con xem ngọn luôn đây là cành thấp cành thấp đấy, xung quanh đây ạ đấy, chùm đây, như thế này đây. nhưng mà với kỹ thuật mình chăm ví dụ một cái chùm này thì chất lượng quả sau này nó giống nhau ví dụ chùm này là một hai ba bốn năm sáu bảy quả này sau này mình nó chín là bảy quả này một chín một mười không quả nào to hơn và không quả nào còi đi À đấy. Mà mỗi một quả lúc đấy là nó khoảng bao nhiêu? Đấy, mình thích thì mình tỉa thôi. 7 quả. Nhưng mà nó cứ trung bình là mỗi một quả một cân, ví dụ là ba quả một cân, hai quả một cân. Vâng. Đây to như này. Chất lượng của cái xoài này rất là to. Đấy. Cái, cái, hồng cái, cái hồng xiêm ờ, vâng. xoài này rất là to. Hồng xiêm xoài rất, rất là to. Khi chăm đúng kỹ thuật thì nó vâng. có quả lên tới 4 lạng 5 lạng. Gần như ở đầu cành nào cũng có quả. Đây ạ chị quanh. Vâng, đây là một cái cành con này, sau đấy lớn lên phải mấy cân này. Và trên đồi, trên đồi và em trồng 100 cây nó cũng ra hoa cũng ra như thế này đúng không? hết vâng. Bây giờ mình ờ, đây mình ra đây cùng ánh nắng thì mới soi được này. Đấy. Đây nhá. Trong khi mà lật lật bạn lật hết cái lá ra của cái. Đúng quy khi mà mình phân đấy đấy. Tân phát này ấy. Thì mình tỷ lệ đậu hoa ra quả nó ra nhiều đợt rất là cao và à. nó vâng. dài cuốn nó không bị rụng. Đây các bạn này. đấy. trong khi mà trùng quả nó như thế này. Vâng. Đấy, sai như này thì đây, đầu cành nó vẫn giao lộ tiếp này. Đây, long long hậu cái nó không bị rụng đâu ạ. Long cái hậu cái. Đây ạ đây đây hoa này đây này. hoa đấy hoa đây đây đấy. hoa đây đấy. hoa rất là sai như này vẫn cứ lại ra tiếp đấy, vẫn ra tiếp và đây. quả này chi chít luôn các cành này là chi chít luôn chưa có quả và... đầu đây hoa hết rồi một loạt hoa này ra hết rồi các loại ra hết Đó. đầu đầu cành đều ra hoa hết Đó. các bạn nhé và xin hỏi là khi mà nó chín thì cái hồng xiêm xoài này nó được mấy lạng một quả ờ, nếu mà chăm tốt ấy nó được uh, hết kích cỡ của nó có từ từ từ bốn lạng đến 5 lạng đấy là quả to nhất tức là hai quả một cân Sau, nếu mà bình thường là và 3. nếu không ba quả là hơn một cân à vâng. ba bốn nạm một quả đấy. đó à. cây cái trái này, này sau này mình sẽ để uh, mình lúc nào mà có khi phải cho hàng tạ quả đấy vâng. các bạn ạ rất là đây. nhiều quả nhiều, vâng. nhiều quả. cây này uh, cây này ờ, mới cho họ mình mua thì là họ đã trồng rồi nhưng mà không có quả và mình lên mình đã xử lý ra quả và nó rất là suy và sau một năm mình mình mới mua vườn thôi được 19 tháng nhưng mà sau một năm mình chăm sóc thì cây cây này nó khoảng độ được sáu bảy năm tuổi thôi à. và vâng. Vâng. Thế trở lại với vấn đề là xoài. Vâng. Thì um, ở trên kia có những cái chùm hoa rất là sai nhưng mà uh, bây giờ thì không mình um... nó hơi xa vì nó mọc nó không đồng loạt ừ. những cái này là nó đột biến nó ra. Thế làm sao mà sao mình tác động quay được cái chùm hoa bên ấy. trên đấy? Vâng. Đấy. Bởi vì năm nay cũng là một năm mà xoài ờ, xoài bị mất, mất vụ đấy bị, bị mất mùa vụ chính là mất mùa mà <coughs> mà ngoài bắc này là chưa ai làm ra xoài trái vụ được cả kinh vâng. à anh ơi cái chùm xài Đài Loan to tướng trên đỉnh đấy nhưng mà nó chói quá đấy nó chói mình không nhìn thấy nhỉ khoảng chục chùm ừ. Vâng. đây để để theo theo chân à, ờ, máy ờ, quay cái đứng đó nhé đây cái xoài này là đã ra hoa này các bạn này cái này đã ra hoa rồi cái chùm nó đỉnh cái chùm trên đỉnh này đấy trên đỉnh này luôn đấy vâng. và tí nữa mình ra mình quay cây xoài thái thì nó phủ kín cọ đây cái chùm à. kia hoa kia đây anh sĩ ơi anh anh quay cho em cái chùm kia đã đang à, bật đi à bốn năm cái, cái mầm của nó rất là mập mầm, mầm nó rất dài. là mập và to kì dài kì. đó yeah. Dạ. đấy. Đây và dạ, cả đang, đang đầy ngay đây nó đang ra đấy nhưng nó chưa rồi, chưa có phát màu đỏ thôi vâng đúng rồi đấy. đợt này nó sẽ ra là đồng loạt ra đồng loạt luôn vâng, đây là cây nào cũng vậy à? ra cựa hết rồi mình đi cả vườn đều thế đây. đúng rồi cả vườn cả đều, đều cựa rất là đồng đều ra cựa gà hết rồi vâng. đây là đây anh, anh quay cái cái này nó cũng rất là ok không cứ để quay cái mầm hoa kia đã tức là mầm hoa đã lác đác ra và vâng. sau 5 lần phun silic kết hợp với cái kéo mầm hoa như vâng. thế này vâng. thì tới đây là mầm hoa nó sẽ ra đồng loạt vâng Vâng. và nó sẽ và, rất là mập và nó tỷ sẽ lệ mập đậu trái và nó, nó dài. rất là cao vâng. tỷ lệ đậu trái của nó rất là cao dạ. còn cái kỹ thuật cụ thể thì bà con nào quan tâm ấy thì sẽ hướng dẫn ruột gan luôn tức là hết sức vâng. chân thành người nông dân giúp người nông dân để phát triển và vâng. vâng. thì um... để mình làm nó tự tin vâng dạ. để giúp uh, bà con chúng ta có thêm thu nhập cũng như là có người dân có xoài trái vụ để ăn mà vâng. uh, không phải phụ thuộc vào xoài miền Nam vâng. bởi vì đôi khi xoài miền Nam rất là đắt đắt mà ra đây mà... nó cũng chất lượng nó không còn đảm bảo nữa đúng rồi vâng. người ta phải hái xanh để ra thì mình ăn trong cái chín ép thì nó sẽ không được ngọt vâng. uh, chính vì vậy mà uh, hơn và một số có thể thương lái người ta còn dùng thuốc nữa vâng dùng thuốc rất, nhiều đấy rất khá, khá nhiều mà mình đây à, làm à, hoàn toàn hữu cơ đấy chị ạ vâng. Vâng. và Sinh, vâng. thuốc cái thuốc trừ lấm bệnh là hoàn toàn cái thuốc uh, sinh học hết vâng. Đây, là cựa có đây là xoài cát đây nhỉ? Xoài cát đây ạ. Xoài cát. Cựa gà, đây cái cựa nó ra, xoài cát nó ra hết đây ạ. Đây các bạn. Không không không cành nào không ra. Đây các bạn nhìn cái cựa trong tay tôi đây này. Đây này, đấy cái cựa này. Và phun nước phân silic thì vẫn còn đây. Vâng. Đấy, đây, cựa này. Cái nào cũng ra hoa ra cựa luôn. Tức là như này là tỷ lệ cựa rất là đồng đều. Đều nhau, đồng đều. Nó đồng sẽ đều. ra hoa đồng loạt Như vậy thì cái hoa nó sẽ ra đồng loạt không Vâng, đây không cây cành nào không có cựa hết và xin ờ, hỏi ông rồi uh, mình đã dốc mệt quá các bạn <laughs> xin hỏi ờ, bạn Long vâng. là uh, khi mà phun phân xịt vào bón cũng như là phun phân xịt vào vâng. cái lá của xoài như nào đây ạ cái lá nó cho một màu xanh đồng đều và màu xanh của lá chuối màu xanh của lá chuối nó rất là đồng đều mà nó khỏe dày đây ạ bà con quan sát cái lá của nó khỏe dày và nó duỗi lá như thế này nó không bị quan lại vâng đây các bạn. Này. Nó rất là khỏe, lá rất lá là khỏe, lá màu rất xanh đẹp. đầy sức sống đấy ạ. Vâng. vâng. Nó không xanh đen đâu ạ. Cái này em thấy vâng. nó không xanh đen thì ạ. Khi mà, mà có nó xanh xanh thì... màu lá nó, nó màu, màu mới lúc lon thì là màu lõn chuối xong về sau là màu lá chuối già. Vâng. Vâng dạ. xin hỏi là khi mà cái xoài dùng vân Vansinic thì à, Tân Phát thì à, cái à, tỷ lệ sâu bệnh thế nào? Tỷ lệ sâu bệnh nó giảm đi rất là nhiều. Vâng cái tỷ lệ sâu bệnh rất là nhiều mà duy nhất là cái lúc mà nó ra hoa thì nó cuốn hút cái bọ trĩ thì mình phải có dùng cái cái dòng thuốc riêng thôi à. còn gần như là cành lá phát triển rất tốt vâng. đây cành lá phát triển rất tốt các bạn này vâng. mà đây. sâu bệnh trong thân là gần như không có ví dụ đây. nó hạn chế được cái dẹp kim rất là nhiều nhé cái dẹp kim dẹp sáp ấy à. vâng cái dẹp kim dẹp sáp gần như không có luôn ạ đấy mọi người xem đây mình phun ờ, ờ, ba uh, uh, lần mình mới phun một một một uh, một lần là mình cho cái thuốc trừ sâu sinh học như đấy các bạn xem đấy đây đấy lá rất đẹp đấy lá đẹp mà cựa đều luôn này đấy tất cả các cựa hoa này ra cựa, rất đều luôn rất không đều một luôn. cái chỗ nào không ra đây là xoài cát nha các bạn nha, ngoài bắc chứ không phải trong nam ạ à, vâng. mình đang xử lý mà ngoài bắc thì khí hậu bốn mùa đặc biệt có mùa đông rất khắc nghiệt đây ạ mùa đông rất khắc nghiệt cựa gà đây à, nếu như đây không ạ. có kỹ thuật cao thì không, không thể có, vâng. cho xoài ra trái vụ được đúng rồi ạ vâng, và bây giờ mình sẽ đến với đây là đây cái cành của nó có phân xilic cái cành nó ra nó mập như thế này cơ mà. à, cành nào cũng rất là mập và hoa nó cựa như to không ạ cái đây cành cựa nó cành nó mập như này các bạn Đấy rất là mập đều nhau luôn cành, nạo như cành nào vâng cành mập nó xem xem nhau một chín một mười của nó rất là to như này cựa này thì chứng tỏ là bông nó sẽ khỏe bây giờ mình chỉ quản trị về bọ trĩ và thán thư dẹp sáp dẹp kim thế thôi là xong và thì sâu sẽ... một số loại sâu và cái bọ xít muỗi là xong và, vâng, và. Vâng. có đây đúng rồi nhưng mà mấy cây chỗ này nó góc nhìn nó dễ chỗ này nó dốc quá đây các bạn hoa chi chít hoa chi chít luôn quả trên đỉnh trên đỉnh ngọn quả đậu rất nhiều luôn ạ quả đậu bằng ngón tay bằng cái đầu đũa đấy đầu đũa ngô đấy ừ. đúng rồi. rất là sạch rất là tốt đồng chí từ đất đúng là đất xón đá là ăn khỏi luôn cây nó mình chết hết gì không có lá gì ạ các bạn xong cái quy trình à, làm bông hay còn gọi là làm hoa cho xoài ở miền Bắc ra trái vụ và à, xin à, tóm tắt lại để cho các bạn hình dung được như này à, tức là à, khi mà ta bón cái xoài vâng. thì bằng phân silic à, tân phát à, loại túi 5 cân thì các bạn à, bón từ 1 cân cho đến 3 cân tùy theo độ tuổi của xoài và sau đó trên một gốc hả trên một cây trên mỗi gốc vâng. trên mỗi gốc và mình rắc quanh tám À, và sau khi mình rắc xong thì mình tưới nước để giữ ẩm để cho phân nó tan và nó thẩm thấu dần dần từ từ vào cây xoài thì nó sẽ giúp cho cây là bổ sung thêm cái phân chung vi lượng silic là giúp cho cây xoài nó ra à, bông ra hoa đồng loạt và à, giúp cho cái mầm hoa nó mập hơn làm dai cuống hơn và tăng tỷ lệ đậu quả tốt hơn và kèm theo với việc bón túi 5 cân em ra lấy túi 5 cân vâng. kèm theo với việc bón túi 5 cân đây ờ, là cái vỏ của nó vâng. Em bón em để luôn đây Sau khi là bón Em bón à, đây em bón để luôn vườn xoài Vâng Kèm theo cái túi ờ, à, Bón cái túi Silic Tân Phát 5 cân này Mà ở đầu video chúng tôi đã nói đấy Thì các bạn à, có thể Thì các bạn bắt buộc phải bổ sung thêm Phân hữu cơ Cái ờ, phân hữu cơ Để tưới cho gốc là thật đậm để nó tan cái phân này Tưới vào gốc để cho nó tan cái phân Là cái thứ nhất cái thứ hai là sau đó mình wow. dùng cái túi 300 g 300 g mình ờ, ba à, gói một phi ba gói à, loại 300 g với một phi nước yeah. Dạ. và kết hợp với kích thích mầm hoa à, như là như phân hóa mầm hoa 10 60 10 vâng. phun hai mà... lần cách nhau cũng 7 đến 10 ngày sau đó mình dùng cái MKB vâng. để chặn đọt cho nó ra hoa đồng loạt và cuối cùng là mình dùng cái cái cây gói kéo đọt hoa Đấy, ờ, tỷ lệ là lân là 0%, đạm 13 và kali là 46. À. Đây mình vừa phun lúc nãy là cái đó là giai đoạn là kết thúc. Và mỗi lần cách nhau cũng từ đến 70 ngày mình phun, căn cứ vào thời tiết mình làm. Vâng. vâng. Và à, sau đó thì mình à, có thể thực hiện lại à, khoảng tiếp Mình thực hiện cái đấy là qua mỗi, mỗi 4 lần, mỗi, mỗi 5 lần. kỳ là ờ, tổng là 6 6 chu kỳ. 6 lần. 6, lần 6 lần phun. Vâng. Và mỗi lần ví dụ 10 60 10 mình phun hai lần cũng cách nhau 7 ngày, MKB mình cách nhau 7 ngày. Vâng. Và cái uh, uh, 13 0 uh, 64 à 46 mình cũng như vậy và kết hợp với phân silic và các bạn cứ đan xen nhau ví dụ hai hoặc ba lần các bạn cho thêm cái phân à, cái, cái thuốc trừ sâu vào à. còn sau khi nó đã ra hoa rồi bắt đầu mình các bạn mới quản lý bọ trĩ thì lúc đó lấm vào bọ trĩ thám thư dẹp sát dẹp kim thì lúc đó là cái này là khi nó ra hoa là nó kích thích con bọ trĩ vào rất nhiều các bạn cái giai đoạn này là cũng là giai đoạn then chốt mà không quản lý được cái con bọ trĩ thì coi như vườn xoài cũng bỏ vâng. nói chung là các bạn muốn đấy thì mình biết như thế nào thì trong cái cơ sở thực nghiệm thành công mình sẽ truyền đạt lại hết cho bà con và vâng. hy vọng là ngoài Bắc mình cũng sẽ có xoài để ăn và thậm chí có xoài để bán hoặc xuất khẩu. Đúng rồi. Và mình tự tin mình là Nếu như các bạn quan tâm về xoài trái vụ uh, sử dụng phân bón Silic kết hợp với một số cái, uh, thuốc để kích mầm hoa thì hãy liên hệ với điện thoại của Nguyễn chi Long. Vâng, điện thoại của mình là ờ, uh, 034 và rất là vui lòng chia sẻ tận tâm. Vâng. Trên tinh thần là bà con giúp uh, bà con không có cái gì bên trong và hy vọng là là, là ai ứng nghiệm cái cái, cái thực nghiệm của mình rồi và ứng vào cái vườn của nhà mình đều có những cái thành công. Vâng. Và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 Ừ, để mọi người đều được hưởng lợi từ những kinh nghiệm mà các nhà vườn đã cùng phối hợp với công ty phân bón Silic mang lại cho bà con và cuối cùng thì xin chúng ta cùng chào bà con dạ, xin cảm ơn gặp chị. lại dạ, cảm ơn chị nhé cảm ơn à, Tân Phát Silic dạ. cảm ơn em dạ,